Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nguồn gốc Taliban làm thế nào thắng Mỹ? Năm 2001, Taliban bị lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu, tức bỏ quyền lực tại Afghanistan, nhưng mấy tháng gần đây, phe này đã tiến hành các cuộc tấn công và nay đã giành lại được quyền lực. Trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị hoàn tất việc rút quân khỏi đây vào ngày 11 tháng 9, sau hai thập niên giao tranh, Taliban hôm ngày 15 tháng 8 đã chiếm được các thành phố lớn và cả thủ đô Kabul. Taliban đã có các cuộc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ từ năm 2008 và vào tháng 2 năm 2020, hai bên đã đạt thỏa thuận hòa bình tại Doha với cam kết Hoa Kỳ sẽ rút quân, còn phe Taliban không được tấn công lực lượng Hoa Kỳ. Cạnh đó là những hứa hẹn khác, gồm việc không cho phép Al-Qaeda hay các lực lượng dân quân khác hoạt động tại các khu vực do Taliban kiểm soát và tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trong nước. Nhưng ngay trong năm nay, Taliban đã tiếp tục tấn công các lực lượng an ninh và thường dân Afghanistan và nhanh chóng tiến quân trên khắp cả nước. Lên nắm quyền, Taliban tức là sinh viên trong tiếng Pashtun, nổi lên vào đầu những năm 1990 tại miền Bắc Pakistan sau khi quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan. Người ta tin rằng phong trào vốn gồm chủ yếu là người Pashtun, xuất hiện đầu tiên từ các chủng viện tôn giáo, phần lớn được tài trợ bằng tiền từ Ả Rập Saudi, nơi giao giảng dòng Hồi giáo Sunni có đường lối cứng rắn. Hứa hẹn của Taliban tại khu vực người Pashtun sinh sống nằm giữa Pakistan và Afghanistan là một khi lên cầm quyền sẽ phục hồi hòa bình và an ninh và thực thi Sharia hay luật Hồi giáo khắc khổ của riêng họ. Từ vùng Tây Nam Afghanistan, Taliban nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng. Tháng 9 năm 1995, họ chiếm được tỉnh Herat, giáp biên giới Iran và đúng một năm sau, họ chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan, lật đổ chính quyền của Tổng thống Burhanuddin Rabbani, một trong những người sáng lập phong trào Mujahideen Afghanistan chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô. Tới năm 1998, Taliban nắm quyền kiểm soát trên 90% đất nước Afghanistan. Người dân Afghanistan vốn mệt mỏi vì sự cực đoan của phong trào Mujahideen và cuộc nội chiến sau khi quân đội Liên Xô bị đẩy đi đã chào đón Taliban khi phe này mới xuất hiện. Việc họ lúc đầu được ưa chuộng chủ yếu là do họ đã thành công trong việc dẹp bỏ tham nhũng, kiềm chế được tình trạng hỗn loạn vô thiên vô pháp, khiến cho đường xá và các khu vực dưới sự kiểm soát của họ trở nên an toàn để thương mại phát triển tốt nhưng Taliban cũng áp dụng hoặc ủng hộ các hình phạt theo cách giải thích rất hà khắc của họ về luật Sharia như hành quyết công khai những người bị kết án vì tội giết người hay ngoại tình và chặt tay chân những người bị kết án tội ăn cắp. Đàn ông bị buộc phải đẻ dâu, còn phụ nữ phải tràng khăn burqa trùm kín từ đầu tới chân. Taliban còn cấm truyền hình, âm nhạc, điện ảnh và không cho phép các bé gái 10 tuổi trở lên được tới trường đi học. Taliban bị cáo buộc vi phạm một loạt các quyền về văn hóa và con người. Một ví dụ nổi tiếng là vào năm 2001, khi Taliban phá hủy tượng Phật Mamiyan Buddha, nổi tiếng tại miền trung Afghanistan bất chấp sự phẫn nộ quốc tế. Pakistan vẫn lặp lại phủ nhận họ là người kiến tạo lực lượng Taliban. Nhưng một điều ít ai hoài nghi là nhiều người Afghanistan đầu tiên tham gia phong trào này đã được đào tạo tại các trường tôn giáo Madrasa ở Pakistan. Pakistan cũng là một trong ba nước duy nhất cùng với Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập UAE đã công nhận Taliban khi phe này lên nắm quyền tại Afghanistan. Pakistan cũng là quốc gia cuối cùng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Taliban. Đã có lúc Taliban đe dọa gây bất ổn cho Pakistan từ các khu vực mà họ kiểm soát ở mạn Tây Bắc – một trong những vụ tấn công nổi tiếng nhất và bị quốc tế lên án trong số các vụ tấn công của Taliban tại Pakistan, xảy ra vào tháng 10 năm 2012 khi nữ sinh Malala Yousafzai bị bắn khi đang trên đường về nhà ở thị trấn Mangora. Tuy nhiên, hai năm sau, một cuộc tấn công quân sự lớn diễn ra sau vụ thảm sát tại trường học ở Peshawar đã làm giảm đáng kể ảnh hưởng của phe này tại Pakistan – Ít nhất 3 nhân vật chủ chốt người Pakistan của Taliban đã bị giết trong các cuộc không kích không người lái của Hoa Kỳ vào năm 2013, trong đó có Hakimullah Musa, người đứng đầu nhóm này, nơi ẩn náu của Al-Qaeda. Thế giới chú ý tới Taliban tại Afghanistan khi xảy ra vụ tấn công vào trung tâm thương mại thế giới tại New York hôm 11 tháng 9, 2001 Taliban bị cáo buộc đã cung cấp nơi ẩn náu cho các nghi phạm chính Osama Bin Laden và phong trào Al-Qaeda của ông này. Ngày 7 tháng 10, 2001, một liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tấn công vào Afghanistan và tới tuần đầu tháng 12, chính quyền Taliban sụp đổ. Lãnh tụ Taliban khi đó, Mullah Mohammed Omar và các nhân vật cao cấp khác trong có có Bin Laden đã trốn thoát bất chấp một trong những cuộc truy lùng lớn nhất thế giới. Nhiều lãnh đạo cao cấp của Taliban được cho là đã ẩn náu tại thành phố Quetta của Pakistan và từ đó họ tiếp tục dẫn dắt phe Taliban khi chính phủ Pakistan bác bỏ sự tồn tại của tổ chức được mệnh danh là Quetta Sura này. Bất chấp số lượng quân nước ngoài ngày càng cao, Taliban đã dần dần giành lại và mở rộng ảnh hưởng của họ tại Pakistan – dẫn tới tình trạng những vùng rộng lớn của nước này trở nên bất ổn và bạo loạn, trở lại ở mức độ chưa từng có kể từ năm 2001. Đã xảy ra nhiều cuộc tấn công của Taliban vào Kabul và vào tháng 9 năm 2012, Taliban tiến hành một cuộc đột kích lớn vào căn cứ Khabastan của NATO. Đã từng có hy vọng là có thể đạt được hòa bình qua thương thuyết vào năm 2013 khi Taliban tuyên bố sẽ mở văn phòng tại Qatar – nhưng tất cả các bên vẫn tiếp tục vô cùng không tin cậy nhau và bạo lực vẫn tiếp diễn. Vào tháng 8 năm 2015, Taliban thừa nhận suốt hơn 2 năm trời họ giấu kín về cái chết của ông Mullah Oman và tin tức nói là đã chết tại một bệnh viện ở Pakistan do có vấn đề về sức khỏe. Tháng sau đó, Taliban cho biết họ đã bỏ sang một bên những đấu đá nội bộ kéo dài nhiều tuần và tập hợp lại quanh một vị lãnh đạo mới, ông Mullah Marshall, người từng là phó của ông Muna Oman. Cũng vào khoảng thời gian này, lần đầu tiên kể từ sau thất bại của họ hồi năm 2001, Taliban chiếm được thủ phủ một tỉnh, giành quyền kiểm soát thành phố Kandahar có tầm ảnh hưởng quan trọng chiến lược. Vào tháng 5 năm 2016, Mullah Mansur bị giết trong một vụ không kích không người lái của Hoa Kỳ. Người phó của ông này là ông Malawi Hibatullah Akindala lên thay và hiện vẫn đang lãnh đạo Taliban ngày rút quân tới gần. Trong năm kế tiếp, thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Taliban đạt được vào tháng 2 năm 2020. Kết quả một thời gian dài đàm phán trực tiếp, Taliban dường như đã thay đổi chiến thuật, chuyển từ các cuộc tấn công phức tạp vào các thành phố và tiền đồn quân sự sang một làn sóng những vụ ám sát có mục tiêu gây kinh hoàng trong dân chúng Afghanistan. Mục tiêu tấn công là các nhà báo, thẩm phán, các nhà hoạt động vì hòa bình, phụ nữ nắm giữ các vị trí có quyền lực và điều này dường như cho thấy Taliban không thay đổi tư tưởng cực đoan của họ mà chỉ thay đổi chiến lược. Bất chấp những quan ngại sâu sắc từ các viên chức Afghanistan về tình thế mong manh của chính phủ khi đối mặt với Taliban mà không có sự hỗ trợ của quốc tế, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tuyên bố hồi tháng 4 năm 2021 rằng tất cả các lực lượng của Hoa Kỳ sẽ rời khỏi đất nước này vào ngày 11 tháng 9, sau hai thập kỷ kể từ ngày Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công. Sau đó ông đổi ngày rút quân thành ngày 31 tháng 8. Tồn tại dai dẳng hơn cả một siêu cường qua hai thập niên chiến tranh, Taliban bắt đầu chiếm những vùng lãnh thổ rộng lớn, một lần nữa đe dọa lật đổ chính phủ Kabul theo sau việc một thế lực nước ngoài rút đi. Phe này được cho là có số lượng lớn nhất so với bất kỳ lúc nào kể từ lúc bị lật đổ hồi năm 2001. 85.000 các chiến binh toàn thời gian theo ước tính mới đây của NATO. Đợt tiến công này diễn ra còn nhanh hơn tốc độ nhiều người từng lo ngại. Hồi tháng 6, tướng Austin Miller, người chỉ huy các hoạt động do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Afghanistan, đã cảnh báo rằng đất nước này có thể đang trên đường tiến tới nội chiến hỗn loạn mà ông gọi là mối quan ngại cho thế giới. Tuy nhiên, Taliban đã có thể chiếm được nhiều thành phố lớn mà không hề phải giao chiến do lực lượng chính phủ đầu hàng nhằm tránh đổ máu cho dân thường. Một đánh giá tình báo của Hoa Kỳ đưa ra cũng trong tháng đó được cho là đã kết luận rằng chính phủ Afghanistan có thể sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng kể từ khi quân đội Mỹ rút đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguồn gốc Taliban làm thế nào thắng Mỹ